về pin của 217 cũng khác biệt so với pin của 215 nhưng cứ dùng chung bình thường dung lượng của 217 sẽ cao hơn là 1020mA và kỹ năng sẽ tháo pin của 215 ra đây pin giữa 215 212 23 14 15 16 pin 27 pin thì chúng ta có thể dùng thay đổi cho nhau được và điểm khác biệt trong chức năng dùng đó là Veto Signature S 2017 lưu được 5.000 số danh bạ Veto Signature S 2012, 13, 45, 16 lưu được 2.000 số vậy thôi đơn giản khác biệt chỉ bấy nhiêu thôi còn về hình dáng thì như nhau còn về cách bit phối thì do yêu cầu chúng ta